và nó cũng có cái à, bếp nướng rất là tiện lợi ta có thể nướng được mọi thứ nhưng các bạn phải cắt mỏng ra nó để vừa vào bên trong bếp nướng này đây bếp này tôi không sử dụng pin nữa nè sử dụng qua nguồn 3V vẫn hoạt động bình thường thì pin này thì các bạn chỉ việc bỏ vào để mình sử dụng kèm chung thôi chứ không phải là ảnh hưởng không có ảnh hưởng gì hết các bạn chỉ việc bỏ chung để khi cúp điện thì mình vẫn có pin để sử dụng có điện thì các bạn lại sử dụng qua adapter này nguồn 3V này nè